Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Trên bản đồ Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh luôn là cái tên thu hút Không chỉ bởi vẻ đẹp năng động, hiện đại mà còn bởi những giá trị văn hóa, lịch sử còn ghi dấu ở nơi này Nếu có cơ hội đến với thành phố Hồ Chí Minh Bạn đừng quên đến với Dinh Độc Lập Một khối kiến trúc tráng lệ gắn liền với lịch sử thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam vào năm 1975 Vậy ngoài giá trị lịch sử, Dinh Độc Lập còn có gì đặc biệt?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 đường Nguyễn Thị Minh Khai bên trái ở phía Tây Bắc và đường Nguyễn Du bên phải ở phía Đông Nam. Địa chỉ chính thức là 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và 106 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dinh Độc Lập là một trong những công trình kiến trúc độc đáo và nổi tiếng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, đã tồn tại hơn 150 năm công trình được ông La Grandi, viên thống đốc Pháp tại miền Nam Việt Nam, đặt viên đá khởi công xây dựng vào năm 1868 và hoàn tất vào năm 1871. Lúc đầu, dinh có tên là dinh Norodom, đến năm 1954 được đổi thành dinh độc lập. Ngoài ra, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, tòa nhà này được gọi là dinh tổng thống hoặc phủ đầu rồng – bởi đây là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa lúc bấy giờ. Với các giá trị đặc biệt của Dinh Độc Lập, công trình này được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1976. Đến năm 2009, Dinh Độc Lập được xếp hạng là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt lần đầu tiên của Việt Nam. Hiện nay, dinh độc lập mở cửa cho người dân, du khách và cũng đã đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia cũng như quan chức cấp cao của các nước đến tham quan, chiêm ngưỡng. Một trong những điểm khiến người ta trầm trồ không ngớt khi tìm hiểu về dinh độc lập chính là kiến trúc vô cùng đặc sắc của nó. Dinh độc lập được xây dựng trên diện tích 4.500 m2 và có diện tích sử dụng lên tới 20.000 m2. Dinh có 3 tầng chính, gồm có hai gác lửng, một sân thượng, hai tầng hầm, tầng nền và sân thượng đồng thời là sân bay trực thăng. Với thiết kế tài tình, khéo léo của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, công trình dinh độc lập là sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc hiện đại và Á Đông – đặc biệt là kiến trúc truyền thống Việt Nam. Bố cục của dinh độc lập từ mặt bằng tổng thể cho đến mặt bằng tòa nhà đều sắp đặt theo triết học phương Đông một cách thâm thúy, thể hiện qua chữ triết tự Hán để gửi gắm những điều tốt lành. Nội thất bên trong dinh độc lập hơn 100 căn phòng ở dinh độc lập được trang trí theo những phong cách khác nhau, tùy vào mục đích sử dụng, bao gồm có phòng làm việc của Tổng thống, Phó Tổng thống, phòng nội các, phòng đại yên, phòng khánh tiết, phòng ủy nhiệm thư, phòng trình quốc thư, phòng thông tin liên lạc, phòng ngủ của gia đình Tổng thống. Nổi bật nhất trong đó phải kể đến như phòng khánh tiết có sức chứa đến 500 người, nơi diễn ra các cuộc họp, chiều đãi, phòng nội các, nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng. Khu ở của gia đình Tổng thống, người có thời gian sống lâu nhất là Nguyễn Văn Thiệu, từ tháng 10 năm 1967 đến ngày 21 tháng 4 năm 1975. Thư viện trong dinh độc lập Nơi đây gồm có nhiều tủ sách chứa rất nhiều sách, tài liệu nghiên cứu của các đời Tổng thống chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa – Phòng tham mưu tác chiến Đây là phòng thu nhận tin tức quân sự từ 4 vùng chiến thuật Tầng hầm Tầng hầm có đầy đủ các phòng truyền tin, phòng in ấn nhằm đảm bảo việc phát lệnh của Tổng thống ra bên ngoài. Ngoài ra, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ còn tạo nên vẻ đẹp thành tào, nhã nhặn cho sinh độc lập, thông qua các bức rèm hoa đá mang hình dáng những đốt trúc dọc hành lang tầng 2. Những bức rèm này còn có tác dụng chống nắng hướng Tây, đòn nắng hướng Bắc, chắn gió và che chắn kín đáo. Phía trước và sau lưng dinh là hai công viên cây xanh và các hồ nước nhân tạo, nhằm mục đích điều hòa không khí. Vào những năm đầu thập niên 1960, đây là công trình đầu tiên xây dựng theo lối kiến trúc xanh. Sân trước dinh độc lập là một thảm cỏ hình oval, có đường kính lên tới 102 mét, tạo cảm giác dễ chịu ngay khi bước vào cổng. Thêm vào đó, còn có hồ sen và súng hình bán nguyệt, chạy dọc theo chiều ngang của đại sảnh, ngụ ý liên tưởng tới cảnh chùa của Việt Nam. Khuôn viên dinh độc lập hầu như được phủ kín bởi những bãi cỏ xanh mướt, vườn cây cổ thụ dập bóng, vườn cây cảnh quý. Xa xa, trên gò đất cao ở góc trái rình, còn có một nhà tròi bát giác với không gian mở, dùng để nằm nơi thư giãn. Rất nhiều hiện vật lịch sử minh chứng cho các giai đoạn lịch sử được lưu giữ tại Dinh Độc Lập. Trên nóc nhà của Dinh Độc Lập có chiếc trực thăng UH-1 của Nguyễn Văn Thiệu bên cạnh là hai quả bom do phi công Nguyễn Thành Trung ném nổ. Cùng với đó là chiếc xe Mercedes-Benz 200 W110 mang biển số VN1378 của Đức, xe Jeep M152A2 dùng để chở vị Tổng thống cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Dương Văn Minh, ra Đài Phát Thanh Sài Gòn, đọc bản tuyên bố đầu hàng ngày 30 tháng 4 năm 1975 và các hiện vật khác như xe tăng 390, xe tăng 843, máy bay chiến đấu F-5E, chiếc trực thăng UH-1 của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến thăm và tìm hiểu về sinh độc lập, một biểu tượng không thể thiếu của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và biểu tượng của hòa bình, sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam sau chiến thắng năm 1975